Ok hello, chào mừng tất cả anh em tiếp tục quay trở lại với cái kênh uh, Tiến soi kèo cũng như là cái kênh uh, Tiến bóng đá này của Tiến nha. Đấy thì uh, Tiến cũng xin nhắc lại với anh em, cái kênh Tiến bóng đá là cái kênh mà Tiến vừa mới lập không có bao lâu hết nên chưa có được cái nhiều cái đề xuất từ YouTube. Nên anh em gõ tìm kiếm là chữ uh, Tiến bóng đá trên YouTube sẽ uh, khó để ra cái cái tên uh, của cái kênh này. Đấy anh em, anh em gõ sẽ không có ra đâu vì nó chưa có cái lượt uh, đề xuất trên YouTube ấy nên thay vào đó anh em có thể tìm đến cái kênh tiếng bóng đá này của tiến bằng qua hai cách cách đầu tiên là anh em sẽ thấy cái tên miền này tiếng bóng đá 68 anh em chỉ cần gõ tiếng bóng đá 68 liên tiếp không cách là sẽ ra được cái kênh ờ, mới lập của tiến đây anh em chỉ cần ấn vào và nhớ để lại một lượt đăng ký kênh cho cái kênh này nha anh em đấy còn cái cách thứ hai là anh em vào thẳng cái kênh uh, tiếng so kèo đó anh em ở phía dưới phần kiến tiếng so kèo cũng như cái avatar này anh em tìm đến cái chữ kênh đó anh em sẽ thấy được cái kênh tiếng bóng đá được đề xuất trên cái kênh uh, tiếng số kèo này của tiếng đấy anh em ấn vào cũng nhớ à, nếu mà anh em đã tìm ra được cái kênh này của tiếng à, thì anh em nhớ để lại một lượt đăng ký uh, theo dõi kênh của cái kênh này à, để cho tiếng uh, có thêm nhiều động lực để đẩy thêm nhiều cái video nhận định ở các trận đấu sắp tới để cho anh em tham khảo về các mã kèo tiếng sẽ tập trung vào cái kênh này rất là nhiều đó nha anh em ok thì riêng cái kênh tiếng số kèo thì anh em cũng nhớ uh, uh, mỗi người à, anh em xem cái video nhận định của Tiến hãy dành đó thời gian bỏ ra một lượt à, một lượt ấn vào cái chữ mà đăng ký theo dõi kênh Tiến số kèo luôn để cho Tiến mau đạt đến cái mốc là một ca sub anh em để cho Tiến mau có động lực làm thêm nhiều cái video sắp tới để cho anh em à, tham khảo nha đấy Ok cũng cảm ơn anh em rất nhiều là đã thời gian qua đã theo dõi cái kênh của Tiến cũng như là tham khảo về các mã kèo về những gì mà Tiến đã phân tích lên cho anh em đấy Ti thì các mã kèo của Tiến nó thẳng với anh em là sẽ cũng lúc thắng lúc thua chứ không phải là lúc nào cũng thắng 100% hết. Đó, nhưng mà những gì tuy là Tiến nói là sẽ đưa mã kèo lên trên kênh YouTube để cho anh em tham khảo nhưng những cái mã kèo mà tham khảo đấy Tiến cũng phân tích nhận định một cách ờ, rất là kỹ càng anh em xem anh em cũng hiểu đấy đó chứ không phải là cho bừa cho bậy anh em còn những mã kèo riêng chuẩn kèo vip mà Tiến nói gửi lên trên nhóm có nghĩa là sao nghĩa là trên YouTube thì nó bắt buộc là phải đăng trước uh, uh, nửa ngày hoặc là một ngày mới có đề xuất để cho anh em tìm kiếm để theo dõi cái cái cái video về cái trận đấu nó được đấy <coughs> còn riêng trên nhóm thì uh, trước giờ bóng lăn tầm nửa tiếng 30 phút đến một tiếng cũng có thể là hai tiếng nếu như các mã kèo ờ, đó mà mà có gì thay đổi cũng như là thông tin lực lượng chính thức về cái đội hình hai bên nè rồi cầu thủ nào ra sân cầu thủ nào chấn thương đấy các kiểu rồi rồi uh, <coughs> rồi rồi chơi với cái sơ đồ nào đó nói chung thì tiếng tìm tòi rất là kỹ nếu như mà trước giờ bóng lăn đó như tiếng đã nói cách 2 tiếng hoặc một tiếng có thể là nửa tiếng nếu có gì thay đổi tiếng sẽ lập tức báo lên trên nhóm báo riêng lên trên nhóm thôi để cho anh em uh, thay đổi các cái mã kèo đó và anh em vào để anh em kiếm cơm gạo đó tại vì trước giờ bóng lăn nó tầm nửa tiếng tiếng thì tiếng đâu có làm kịp cái video để đăng lên youtube cho anh em theo lại đâu đúng không nó sẽ không có được cái đề xuất từ youtube ấy bắt buộc là phải đăng trước nửa ngày đến một ngày đấy nên anh em hãy hiểu cái điều đó nha vì sao mà tiến hãy kêu trên youtube là tham khảo đó tốt nhất là anh em cứ vào cái nhóm của tiến đi vào cái nhóm kèo bóng cao tiến tiến có nói anh em rồi anh em chỉ cần liên hệ qua cái số zalo hoặc là cái số uh, telegram tiến có để phía dưới góc màn hình ở trong video này này đấy số zalo 0963 731 346 còn telegram là a còng kèo bóng cao tiến đó thì anh em sẽ liên hệ một trong hai cái nền tảng này tiến sẽ đưa trực tiếp anh em vào nhóm đó thì cái yêu cầu mà để vào nhóm nó của tiến á, nó nó sẽ rất đơn giản anh em anh tiến sẽ không lấy phí một đồng phí nào từ anh em hết nhớ nha tiến không lấy phí vào nhóm từ anh em còn riêng mà anh em bắt buộc phải có hai điều kiện để vào được cái nhóm của tiến để cùng đồng hành ở chặn được phía trước thứ nhất là anh em phải có một cái số vốn nhất định là từ uh, tối thiểu cũng phải từ một hai củ trở lên nói thẳng là như vậy nha đó còn cái điều kiện thứ hai là anh em phải chơi cùng trang với nhóm của tiến ok cho anh em vì sao mà hai cái điều kiện này tiến đưa ra thứ nhất anh em có số vốn một hai củ trở lên thì tiến có thể dễ dàng phân chia các mã kèo cho anh em vào đúng chưa anh em thí dụ như à, anh em tiến cho anh em vào cái mã kèo nào thì tiến sẽ bắt buộc anh em phải dằn lại cái kèo tỷ số hoặc là uh, chừa lại một ít vốn đi vào cái kèo gung kèo thẻ các kiểu để cho anh em uh, hạn chế cái việc mà thua lỗ thua lỗ trong cái trận đấu đó vì bóng đá mà mình không biết được điều gì anh em em chỉ uh, mình biết được thông tin là một cái lợi thế nhưng mà bóng đá thì làm sao mà biết trước được kết quả được đúng không anh em còn có nhiều anh em đừng có nghe cái vụ mà mua kèo bán kèo bán tiếp mua tiếp gì đó thì toàn là lừa đảo thôi bóng đá là không bao giờ có vụ mà mua kèo bán kèo bán tiếp gì ở đây chân á đấy nếu mà tụi nó mà mà bán được các mã kèo chuẩn này nọ thì tụi nó tự chơi mẹ cho rồi mà đi đi giới thiệu anh em làm cái gì đúng không nói thẳng ra như vậy luôn nó nó nó, nó mà chắc ăn cái mã kèo đó thì nó tự chơi rồi nó đi lừa đảo nó bán anh em nó lấy tiền làm gì đúng chưa anh em anh em hãy tỉnh ngộ tỉnh ngộ ra đi đừng có để mất tiền ngu về ba cái vụ mà mã kèo mã tiếp nữa đấy còn quay lại cái việc mà vào nhóm của tiến thứ nhất là vốn một hay cũ dưới lên như tiến đã nói tiến có thể dễ dàng phân chia các mã kèo cho anh em vào để tránh thua lỗ đấy còn cái điều kiện thứ hai là chơi cùng trang với tiến có nghĩa là anh em khi mà chơi cùng trang với tiến ấy thì tiến sẽ à, à cũng chơi trên cái trang đó luôn đấy tiến cũng sâu kèo trên cái trang đó luôn tiến sẽ nắm bắt được cái thông tin tình hình à, về các mã kèo của à, của của các cái trận đấu này đó khi mà có gì thay đổi tiếng mà soi thấy có gì thay đổi mà bất thường uh, thấy kiểu như kèo bịp kèo nọ thì tiếng sẽ lập tức nhắn tin lên nhóm cho anh em thay đổi mã kèo liền nên chắc chắn 100% rằng là những cái mã kèo trên YouTube sẽ không bao giờ giống như những mã kèo mà tiếng đã đưa ra trên nhóm đấy cũng có khi giống anh em nhưng mà không biết trước được gì hết tại vì trước giờ bóng lăn chắc chắn tiếng sẽ sâu rất là kỹ lại cái mã kèo nếu có gì thay đổi tiếng sẽ lập tức báo lên nhóm cho anh em theo đó cho nên tốt nhất anh em cứ vào cái nhóm của tiến đi để nhận những mã kèo chuẩn cũng như là mã kèo vip hơn đó nhóm miễn phí mà anh em đâu có tốn lọc lá gì đâu còn cái vốn một hay cũ cái vốn nó như là anh em bỏ ra để anh em chơi thôi đúng không đâu có cần phải chơi báo ngoài qua đầu qua cò làm gì anh em chơi báo ngoài qua đầu qua cò vừa mất like mất phí này lại còn nhiều cái vấn đề phức tạp khác nữa chưa nói đến là anh em bị dính đến ờ, cái cái vấn đề về cái pháp luật nữa đó anh em biết đó pháp luật Việt Nam bây giờ nó đang ờ, rất là căng thẳng về mấy cái vụ mà banh bóng rồi lô đề nọ cái kiểu đấy thà tự chơi trên trang không ai biết hết thắng thua cũng không ai biết luôn thấy cái đó lợi thế không anh em còn những anh em nào mà ngại mà mà à, không biết cách chơi trên trang ngại vào nhóm của tiến thì nói thật với anh em cứ liên hệ thẳng cho tiến đi tiến sẽ hướng dẫn cho anh em từng ly từng tí luôn từ cái cách mà tạo trang từ cái cách tạo tài khoản trên trang xin lỗi anh em tạo tài khoản trên trang tới cái cách mà uh, liên kết số tài khoản ngân hàng để nạp vốn để rút tiền nói chung là cái kiểu tiến sẽ hướng dẫn nhiệt tình cho anh em hết và hoàn toàn miễn phí không lấy một đồng là tình em ok cho anh em đó và à, chốt lại có đó là những điều kiện mà mà mà tiến đưa ra khi mà anh em muốn vào nhóm của tiến đó nó rất là đơn giản luôn ok thì quay lại với cái à, video ngày hôm nay tiến sẽ nhận định phân tích cho anh em cái trận đấu tại vòng à, u20 à, châu á trận bán kết uh, trận đấu giữa u20 gắt với u20 nhật bản nha anh em thì trận đấu này được diễn ra vào lúc 17 giờ chiều ngày 15 tháng 3 đấy còn cái trận bán kết thứ hai là cái trận đấu giữa uh, để tiến xem lại nha anh em à, thì hình như là cái trận đấu giữa U20 Uzbekistan với uh, U U20 Hàn Quốc đấy thì tiến sẽ nhận định trước cho anh em cái cặp đấu này ở video sau tiến sẽ nhận định cặp đấu còn lại luôn ok thì uh, trước tiên đến với những video nhận định phân tích cặp đấu này thì tiến sẽ cho anh em xem qua về cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đã đưa ra này đấy <clears throat> anh em có thể thấy hiện tại tiến nhận định cho anh em là cái trận đấu này rất sớm anh em nhớ nha nhận định cho anh em cái trận đấu này rất là sớm luôn nên chỉ có duy nhất một cái mã kèo chấp cùng với một cái mã kèo tỷ số mà thôi đó nhưng mà khi trước giờ bóng lăn tầm vài tiếng đồng hồ trên trang nó sẽ cập nhật hàng trăm thêm hàng trăm mã kèo khác cho anh em vào như mã kèo thẻ mã kèo tỷ số mã kèo phạt góc rồi mã kèo cả hai đội ghi bàn hay là hay là mã kèo đội bóng nào sẽ vào vòng tiếp theo rồi nó sẽ tăng thêm nhiều mã kèo chấp cũng như mã kèo tài xỉu nữa đấy rất rất là nhiều luôn mà bên học bên ngoài chắc chắn sẽ không có luôn đó hiện tại thì chỉ có mã kèo U20 Nhật Bản đội khách chấp đội chủ nhà ở ờ, ờ, đội đội đội U20 gắt với mức chấp là một hòa với tỷ lệ thắng cho Nhật Bản là một ăn 1.06 còn tỷ lệ ăn kèo cho U20 gắt là một ăn 0.78 với mức chấp một hòa đấy còn mức tài xỉu cả chặn là 2.25 với mức tài ăn 2 1.10 1.11 còn ờ, xỉu sang 1.072 đấy thì với các mức kèo này thì trước khi mà tiến đưa ra cái sự lựa chọn về mã kèo mà tiến chọn cho anh em ấy thì anh em hãy cùng tiến đi qua phân tích về cặp đấu này rồi sẽ đưa ra cái lựa chọn ờ, về mã kèo tối ưu nhất cho cuộc đối đầu này để anh em uh, có một cái cái uh, uh, gợi ý tham khảo nếu mà trùng ý với anh em thì anh em cứ vào theo tiếng ok cho anh em đấy và tiếng muốn nói thêm một việc nữa này như anh em để ý này cái kèo Nhật Bản này chấp một hòa với tỷ lệ là một ăn 1.06 đúng không đó nhưng mà khi mà anh em chơi bóng ngoài qua thầu qua cõi tiền thòng cò đó nó chỉ cho anh em ăn ở cái mức là cũng chấm một hòa luôn nhưng nó chỉ đưa cho anh em ăn ở cái mức là 1.08 1.09 thôi đấy anh em bỏ một củ ra ở ngoài anh em đánh vào mã kèo chấp này một hòa nếu mà thắng kèo anh em chỉ ăn được ờ, ờ, tám chín trăm thôi đó còn riêng anh em chơi trên trang anh em bỏ ra một củ nếu mà thắng mã kèo này với tỷ lệ là 2.06 là anh em sẽ bỏ ra một củ anh em ăn được là uh, một củ lẻ 60k đấy rất là lợi luôn đúng không anh em vì việc gì phải chơi bóng ngoài của thầu cò đấy ok thì uh, giờ anh em hãy cùng tiến đi qua về cái phân tích trận đấu này nhá đấy <clears throat> thì anh em có thể thấy này cái thằng Iraq vừa vượt qua cái vòng uh, uh, uh, cái vòng uh, tứ kết trước cái thằng Iran đấy theo uh, cái trận đấu này thì anh em có thể thấy là cái thằng Iran nó trên cơ Iraq với cái tỷ lệ kèo chấp uh, hình như là chấp uh, nửa trái hay chấp 0.75 vậy đó anh em là Iran nó xét về cái tỷ lệ kèo là nhà cái đánh giá Iran mạnh hơn U20 Iraq rất là nhiều nhưng mà khi mà anh em xem cái trận đấu này thì có thể thấy là Iraq không hề thua cạnh thằng Iran một phần nào cả đấy về cái phần kiểm soát bóng này 51 chi Iran so với 49 cho Iraq đấy rồi Iran có được 8 pha dứt điểm Iraq cũng có đến 7 pha và cả hai đều có một pha bóng gây nguy hiểm cho cầu môn đối phương đấy cái cái à, về cái tỷ số gốc này tỷ số gốc cũng là 3-3 cho cả hai này đó Iran có 3 quả Iraq cũng có 3 nói chung hai cặp đấu này là một cặp đấu khá là đồng đều nhau ngang trình nhau chứ không có chênh lệch quá nhiều đấy và chiến thắng đã dành cho Iraq tuy là xếp kèo dưới với mức chấp uh, trước Iran rất là cao nhưng Iraq uh, vẫn giành chiến thắng với tỷ số 1-0 chung cuộc đó thì chứng tỏ ở mùa giải năm nay vòng chung kết U20 châu Á lần này là U20 Iraq đã chuẩn bị rất là kỹ càng để bước vào cái trận đấu này đấy anh em thấy này Iraq có một cái bàn thắng rất là quan trọng luôn vào cái phút mà 90 cộng 1 đó thì cái cái bàn thắng này đã mang đến cho U20 rất rất là nhiều cái thành tựu luôn em kiểu như là lọt vào vòng bán kết ờ, U20 châu Á năm nay nè và loại thẳng cái ờ, hàng xóm Iran ra khỏi cái giải đấu này đấy một cái thành tựu phải nói là đáng nể dành cho Iraq ở ờ, cái đấu trường U20 năm nay đó anh em đấy và trước đó và trước đó thì U20 Iraq đã vượt qua được cái dòng loại với uh, Ờ, một trận thắng một trận hòa và một thất bại trong cái bảng đấu này với 4 điểm có được thì tiến đã nói về cái uh, bảng đấu này ở ở cái video trước về trận y gắt với uh, Iran cho anh em nghe rồi đúng không đó nói chung thì cái phong độ của thằng Iraq uh, bình thường thôi không đến nỗi tốt nhưng mà khi mà vượt qua được dòng loại đến với cái vòng tứ kết thì gắt phải phải nói là thi đấu rất kiên cường và xuất sắc công thủ toàn diện luôn đó và đã giành chiến thắng bất ngờ 1-0 với Gan một cái kết quả rất là tốt và cái thế trận không hề thua kém thằng Iran anh em nhớ điều đó nha đấy còn quay qua về à, cái à, thằng Nhật Bản này Nhật Bản thì anh em không cần phải bàn cãi về cái trình độ đẳng cấp của cái, của cái uh, đội tuyển này ở cái uh, uh, khu vực châu Á nữa đấy thì U20 Nhật Bản đã xuất sắc vượt qua được cái vòng loại U20 châu Á với 3 trận toàn thắng này đó 2-1 trước uh, <laughs> Trung Quốc rồi 3-0 trước uh, U20 uh, Kyrgyzstan này rồi thắng 2-1 mới đây trước Ả gặp Xê Út đấy và tại vòng tứ kết vừa rồi thì Nhật Bản đã giành chiến thắng 2-0 trước Jordan thì ở trận đấu này Nhật Bản ờ, có mức chấp trước Jordan cũng rất là cao hình như là một trái cho đến một trái 1.25 ờ, gì đó anh em đấy mức chấp rất là cao luôn và Nhật Bản đã giành chiến thắng 2-0 ờ, áp đảo trước cái thằng Jordan này đó thì anh em có thể thấy là ở trận đấu này Nhật Bản nó nó thi đấu cũng không có quá là bung sức nữa khi mà kiểm soát 57% so với 43% của thằng Jordan và Nhật Bản tung ra được đến 15 cú pha dứt điểm với 6 pha trúng đích so với uh, chỉ 6 pha dứt điểm uh, của của thằng Jordan mà thôi đó Nhật Bản nó sút gấp ờ, hai uh, rưỡi cái thằng Jordan luôn đấy không anh em còn về kèo góc thì hai đội này đã về tại góc ở trận đấu này với tỷ lệ góc là 66 thì tại sao mà ra được hai cái máy kèo góc này anh em có thể hiểu này là thằng Nhật Bản nó dẫn trước 2-0 nó dẫn trước 2-0 có nghĩa là nó không cần phải thắng đậm trước dốc đan đúng không anh em nó chỉ cần dưỡng sức để chừa sức để đá với cái trận bán kết để uh, tiếp tục cái mục tiêu là giành cái chức vô địch năm nay thôi đấy nên không việc gì nó phải bung sức ở trận đấu này cả vì uh, sau cái trận tứ, tứ kết này thì chỉ <laughs> nghỉ được có 2 đến 3 ngày thôi đấy vậy cho nên Nhật Bản chơi dưỡng sức ở trận đấu này là cái chuyện uh, bình thường thôi đấy uh, hiện tại thì thì tiếng uh, hơi có bị bệnh trong người anh em nên có phần hơi ho cũng như là nói chuyện hơi hơi lập bập nên anh em thông cảm cho tiếng nha ok thì uh, với những gì mà đã phân tích thì thì anh em cũng hiểu là Nhật Bản nếu mà thi đấu đúng sức mình hơn và ép săn hoàn toàn hơn thì chắc chắn trận đấu này sẽ không ngưng ở cái kết quả là hay không cho thằng Nhật Bản này trước Jordan đâu anh em. Đấy anh em phải hiểu rõ cái điều đó nhé. Ở lượt trận đấu cúp Nhật Bản nó thắng hay không rồi nó chỉ dưỡng sức thôi. Đó nó chỉ dưỡng sức và nhường thế trận cho thằng Jordan nên mới có cái thông số uh, uh, chênh lệch vừa chứ không uh, quá nhiều đúng không anh em. Còn về cái trình độ thì Jordan không có cửa để so sánh với Nhật Bản nên em. Đấy nếu mà Nhật Bản đá đúng sức ở trận này cho thằng dù thằng Nhật Bản có chấp 2 đến 3 trái thì Nhật Bản đang vẫn khỏe luôn nói thật là như thế đó và đó là cái phong độ gần đây của Nhật Bản cũng như là cái thằng uh, uh, cũng như là cái thằng Igac đó thì uh, hiện tại cặp đấu này sẽ bước vào cái trận bán kết với nhau vào lúc 17 giờ uh, chiều ngày 15 tháng 3 thì với cái mã kèo mà nhà cái đã đưa ra cũng như là những gì tiến đã phân tích cho anh em là mã kèo là chấp một hòa trước Iraq này Nhật Bản này đấy thì với các mã kèo này Tiến sẽ kết cái mã kèo là mã kèo Nhật Bản chấp nha anh em nhưng mà không phải chấp ở cái mức là một hòa này mà Nhật Bản anh em nghe rõ tiếng nói nè nếu nếu mà anh em muốn biết chính xác cái tỷ lệ kèo anh em nên xem hết cái video này đấy Nhật Bản à, anh em nên nằm Nhật Bản vào cái mã kèo là chấp à, 0.75 để anh em nhớ nha này tiến sẽ cho anh em xem này anh em vào cái mã kèo nhật bản chấp cho tiến đó mã kèo chấp cho tiến nhưng mà nằm ở cái mức chấp là 0.75 anh em nhớ nha 0.75 thôi đây trừ 0.75 ok cho anh em đó do anh em chỉ nhớ là nằm ở cái mức chấp uh, nằm Nhật Bản với cái mức chấp là là 0.75 đấy vì uh, trận đấu này uh, trận đấu này ấy thì thì uh, Nhật Bản theo tiếng sẽ giành một chiến thắng trước cái thằng uh, U20 gắt này nhưng về cái mức chấp một hòa cho cái trận bán kết thì cũng khá là cao đấy và tiếng dự đoán cái trận đấu này thằng Nhật Bản này nó sẽ thắng cách biệt cái thằng Jordan này tầm uh, một bàn mà thôi một bàn thắng mà thôi đấy vậy cho nên uh, với cái tỷ lệ kèo chấp này thì thì uh, anh em nên đợi uh, ờ, bóng lăn tầm 5 đến 10 phút và để hạ kèo hạ xuống còn 0.75 cho Nhật Bản thì anh em nên vào cái mã kèo 0 chấp 0.75 này đấy đấy anh em nhớ nha vào mã kèo Nhật Bản chấp 0.75 ok cho anh em và theo vào đó là anh em dằn thêm cái mã kèo uh, mã kèo gốc cho tiếng anh em vào cho tiếng thêm cái mã kèo gốc kèo góc uh, à, tài góc của hai đội là tài góc 8.5 cả chặn đấy hiện tại thì tiến nhận định định cho anh em cái trận đấu này khá sớm nên chưa có cái mã kèo góc đó anh em đó nhưng mà trước giờ bóng lăn tầm vài tiếng hồ trên trang nó chắc chắn nó sẽ có cái mã kèo góc ok thì tiến chốt cho anh em là hai mã kèo trong cái cuộc đối đầu này mã kèo thứ nhất là nhật bản u 20 nhật bản này chấp đội khách mới mất chấp lật 0.75 nha 0.75 chứ không phải là 10.1 hòa này nha anh em đó còn mã kèo thứ hai là mã kèo à, tài gốc 8.5 cả chặn anh em nhớ nha tài gốc 8.5 cả chặn cùng với mã à, Nhật Bản chấp 0.75 ok cho anh em thì à, đó là những cái nhận định riêng của Tiến về các cái mã kèo trong trận đấu này nếu mà anh em thấy trùng máu với Tiến hợp ý thì anh em cứ vào đó còn vì sao mà Tiến chọn hai mã kèo đó thì Tiến cũng đã phân tích cho anh em nhiều rồi đúng không anh em còn về cái mã kèo gốc đó, vì sao Tiến chọn cái mã kèo tài góc 8.5? Vì cái thằng Nhật Bản này rất là mạnh, chắc chắn Iraq nó sẽ chơi phòng thủ trước Nhật Bản. Đó, và cái với với cái lối chơi mà tấn công toàn diện của Nhật Bản là tạo ra áp lực trước cái thằng Iraq này. Với cái hàng phòng thủ Iraq có là dày sẽ rất dễ dẫn đến những cái quả phạt góc luôn. Đó, nên cái mức kèo mà nhà cái đưa ra 8.5 góc ở trận đấu này phải nói là rất rất là ít nên anh em vào cửa tài thì cái tỷ lệ thắng rất là cao đấy Tuy trên trang chưa có nhưng với những thông tin mà Tiến biết thì chắc chắn cái tỷ lệ kẹo gốc nó ra tầm 8.5 đến 9.5 cái chặn mà thôi. Và cái mã mà nhà cái đưa ra mà chuẩn nhất thì Tiến đón là 9 8.5 cái chặn đấy. Thì anh em cứ vào hai cái mã kèo đó cho Tiến nha. Ok. Thì uh, những anh em nào mà mà thấy hợp ý trùng máu thì anh em cứ vào. Còn uh, nếu mà nhận anh em muốn biết được những cái thông tin chính xác cũng như những mã kèo chuẩn hơn thì uh, trước giờ bóng lăn tầm 1 đến 2 tiếng khi mà có thông tin chính thức nào thay đổi ấy thì thì tiến sẽ lập tức báo kèo lên trên nhóm cho anh em thay đổi liền đó tiến sẽ báo trước 30 phút trên nhóm cho anh em uh, có thể kịp để thay đổi ok cho anh em thì đây chỉ là những cái nhận định cũng như là những cái uh, ý kiến cá nhân đưa ra tỷ lệ kèo cho anh em tham khảo mà thôi đó anh em thấy hợp ý thì vào với tiến còn không thì có thể vào ngược lại ok nha anh em và anh em đừng quên ấn nút đăng ký theo dõi kênh tiến số kèo cũng như là cái kênh uh, à, tiếng bóng đá này đấy anh em gõ tiếng bóng đá 68 thì anh em nhớ để lại hai cái lượt đăng ký theo dõi kênh cho hai cái kênh này của tiếng nha ok chúc anh em luôn thắng ở các mã kèo mà anh em đã đầu tư